Nguyên bầy con trai không có thằng nào biết lái xe Con Dương Thanh Vàng cũng không biết Hồng Thanh cũng không biết Không có đứa nào Nguyên bầy đàn ông ngồi ở đây Rồi bốt cụ con Quỳnh nó chở đi Mà chở 8 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài Nha Trang Trời ơi già quá non hiểu không Chạy lố tốc độ Bị công an bắt hai lần một triệu đồng còn 9 triệu 9 triệu xong rồi trả hết tất cả chi phí Hai vợ chồng là được 700 ngàn Rớt nước mắt bà đang sơ quắc quắc quắc quắc quỷ tài xế taxi ve yeah, bà quất bà vô tường cái râm dội ra trời đất ơi ừ lâm nhớ lâm đang diễn sân khấu idcap quỳnh điện anh ơi bị xe đụng rồi anh bị xe đụng rồi ủa em bị xe đụng cái gì nó taxi nó đụng em nó đụng em để em đi cấp cứu nhà thôi nha lúc đó lo lắm lúc đó hai đứa còn ở trọ lo quá trời lo luôn mà đang ở trọ nó trời ơi vì biết sao giờ chưa cưới luôn mà đùng cái tự nhiên có bầu mà lúc đó xô thì không có rồi vợ thì không không có công an việc làm gì thôi vậy nói cha nói mẹ hy vọng là cha mẹ có thể giúp đỡ cái đó mà chỉ nương nhờ cha mẹ thôi nhưng mà quyết định hai đứa là đám cưới lúc đó cảm giác vừa vui mà vừa lo vừa hồi hộp lo thứ nhất là sợ sinh ra xong rồi không có gì mà để nuôi con luôn á thật sự không có xô luôn hai vợ chồng thì ở trọ mà đồ ăn đồ uống thì lại không có lúc nào cũng cha mẹ gửi lên hết đẻ ra trúng 5 tuổi xô quá trời luôn ừ. lên luôn à nói thiệt xin ờ, bé bé nhi ra một cái một là như gặp gió luôn như Chiều gặp gió luôn dễ sợ thiệt ôi cảm ơn bé nhi <laughs> lúc mà vừa cấn bầu ở là bắt đầu không có tiền bắt đầu phải đám cưới mà đám cưới trời ơi tao nói đám cưới như là đám cưới ờ, sao ta đám cưới như là có lệ đó bà có ngán dữ không không quỳnh rất là giỏi luôn thật đứa con đầu tiên á quỳnh rất là giỏi luôn phải quỳnh chở lâm từ ở thành phố hồ chí minh ra ngoài nha trang nhớ mà lúc đó không có xô hiểu không nhớ là cái bữa đó tố hài có 10 triệu bạc à mà chia cho hồng thanh hồng thanh bây giờ đó ừ. hồng thanh rồi con dương thanh vàng rồi thằng chỉnh nhạc mà ban đầu nghĩ 10 triệu trong đầu trộn nó nhiều quá tính là thôi đừng muốn tài xế đỡ tốn 500 ngàn nữa quỳnh nó có bầu năm tháng rồi năm sáu tháng rồi cái bụng trần dần mà ngồi cấn và đăng nguyên bài con trai không có thằng nào biết lái xe con dương thanh vàng già cũng không biết thằng hồng thanh cũng không biết không có đứa nào nguyên bày đàn ông ngồi ở đây rồi bốc cuộc con quỳnh nó chở đi mà chở 8 tiếng đồng hồ từ thành phố hồ chí minh ra ngoài nha trang Trời ơi. già quá non hiểu không chạy lố tốc độ bị công an bắt hai lần một triệu đồng còn 9 triệu 9 triệu xong rồi trả hết tất cả chi phí hai vợ chồng lời được 700 ngàn nước mắt ngu ừ, dễ sợ nghe 10 triệu không, cao đẳng cấp đó, nó tính tính qua đẳng cấp ờ, luôn đúng là bầu xô không bao giờ làm bầu xô được ngu dễ sợ ngu xịu nhớ mãi suốt đời cái ấn tượng vừa cực vợ nè vừa, vừa cực vợ vừa hành vợ vậy là cái lúc mà là sinh nở bé đầu tiên á ok thuận buồm xuôi gió đúng không không có thuận buồm xuôi gió nha sáng là lâm đi quay lâm đi quay nhẹ nhẹ nhẹ đó người tập kịch đồ game show tập không thời gian tập nhiều hơn quay cứ mình tập một tuần đi quay một lần vậy đó sáng lâm đi tập bài rồi vợ lâm bắt đầu từ ở à, thành phố bắt đầu xuống dưới quê mà đón xe lúc đó có xe hư rồi nhưng mà không có tiền đủ xăng xong mà vợ phải đón xe từ thành phố về tới đồng nai mà mỗi lần sáng bắt đầu sáng nấu cơm lâm lâm đi quay xong mà vợ bắt đầu từ ở thành phố xuống long thành đồng nai vào một ngày đẹp trời bụng trình dần đó á bà về bà nấu cơm từ thiện muốn cho đứa con mình nó tốt muốn cho ừ. nó khỏe mạnh lúc nào cũng đi từ thiện hết trơn trời á và từ ở dưới thành phố hồ chí minh bà xuống dưới à, long thành bà đón xe bà đang xe quắt quắt quắt quắt quỷ tài xế taxi ve yeah, bà quất bà vô tường cái râm dội ra trời đất ơi ừ lâm nhớ lâm đang diễn sân khấu idcap quỳnh điện anh ơi bị xe đụng rồi anh ơi bị xe đụng rồi ủa em bị xe đụng cái gì nó taxi nó đụng em taxi đụng em rồi em đi cấp cứu nha thôi nha nhưng Ê, mà, không, trời, không lúc không. đó là sao trời nó phải là đụng thôi đụng thôi nhưng mà sợ đứa bé tức là không có cảm giác gì nó là à. tỉnh queo luôn rồi chở với lên trển rồi cuối cùng không sao nóng ruột điện cho cha mẹ ruột cha mẹ ruột chạy lên con em được chạy lên rồi quýnh chú tài xế rồi cái nói thôi người ta lỡ rồi quýnh làm chi vậy thôi vậy phải không ừ, vậy thôi đúng không ừ. <laughs> thì cái lúc mà là chị lâm bồn á là mọi thứ nó suôn sẻ hết đúng ừ. không từ khi mà có bầu bé nhi lâm cảm thấy công việc lâm suôn sẻ dạ. và lại lại là hồng thanh chú lâm hồng thanh bên ờ, hàn quốc đang đi diễn lưu diễn ở bệnh đó xong rồi ở đây vợ đẻ phải ờ, ba bốn ngày sau mới về coi mặt con được vậy là cái lúc mà là khi mà là diễn ở bên bển á là chắc lòng dạ cũng rất là cồn cào nó muốn muốn cồn về cào, đó nhanh đúng nôn cái lần đầu tiên làm cha khủng khiếp lắm rồi nôn nao chỗ không biết coi mặt làm sao mặt làm sao rồi mẹ điện lên trời ơi nó về nó vừa đẻ ra cái miệng nó lớn nhất cái bệnh viện ai cũng biết con lê dương bảo lâm hết xong rồi mẹ chụp hình qua rồi cái miệng rộng quịch luôn trời ơi đúng là con mình rồi hạnh phúc vô vô biên lần đầu thấy con cái cảm giác đầu tiên khi mà là bế con vào lòng như thế nào vừa từ sân bay ở uh, tân sơn nhất xong rồi chạy thẳng xuống đồng nai luôn chạy một mạch vô bệnh viện luôn và vô cái cảm giác đầu tiên nhìn đứa con mình mà nó giống y chang mình trời ơi tự nhiên mà hạnh phúc khủng khiếp luôn mà lại rờ rờ mà nhẹ nhẹ nhẹ không có dám sợ đau lên. À. ờ sợ đau con với lại xương nó mềm quá không có dám mà ẩm lên bế thúc nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ và nhìn nó nhìn vô gương mặt của nó và nhìn vô ánh mắt vợ và cảm thấy rất là hạnh phúc luôn vợ tôi đau lắm khủng khiếp lắm nó em bị stress á em bị sợ tự nhiên khi mà chụp chụp thuốc mê vô á mà em cảm giác thôi thà chết sướng hơn á bé đầu tiên á là vợ lâm bán bánh trung thu bán mấy ngàn cái bánh trung thu mà nó để được 25 triệu đồng mà đi đẻ đó ừ. mà xuống bệnh viện không dám đẻ ở uh, thành phố nữa ở đẻ tuốt ở đồng nai á là ừ. không để đỡ tốn chi phí thứ nhất là khi mà sinh là suy nghĩ rất là nhiều về khoản chi phí thời gian này đã ổn rồi cho nên lâm à, đã đặt ở bệnh viện luôn rồi đặt tất cả mọi thứ bé chị nó thiệt thòi quá rồi thứ nhất là ăn uống cũng không ăn uống ngay cả quỳnh ăn hai ký chim chim thái cũng phải suy nghĩ trong đầu á cho nên nó quá thiếu thốn với bé thứ nhất rồi cho nên bé thứ hai này quyết định là sẽ bù đắp tôi hả ừ. hồi nãy là vợ có tội không như là chồng có tội hay không thì có cái tội lớn nhất mà cũng phát hiện rồi dù trước ngày em cưới ngày mai em cưới ngày hôm nay quyên bày trời dẫn đi chơi bia bậm đồ này nọ đó là giấu được vợ rồi nhưng mà mai cái thằng bạn nó đăng lên có bạn mặt mình trong đó có bạn mặt mình trong đó chết chưa chết bạn chưa, hại bạn chưa. hại ờ. luôn tội này mình chấp nhận được tại sao ngày mai cưới mà hôm nay mình đi chơi đám bạn cũng như là ý là ở nhà cũng không lo gì ừ. đủ thứ chuyện phải lo bây đám cưới ngày mai rất là nhiều thứ phải lo đủ thứ luôn mà tối bắt đầu mà không biết lái xe nữa mà phía 12 giờ vợ từ long thành đồng nai lên chở đi chơi về thì chở về nữa nói là đi làm nói là nói vợ đi làm xong rồi bả lên xong rồi mai cái thằng bạn có chung facebook luôn đăng hình lên rồi giận luôn bây giờ còn chơi với thằng bạn đó không <laughs> có mà là lâu lâu cũng thiệt hiện cái đúng không nhậu bia vô thiệt hiện cái hồi đó tôi lâm tham công việc lắm ví dụ như là cứ uh, chiều 5 giờ đám cưới 5 giờ đám cưới là 8 giờ lâm diễn ở uh, ờ, idcap mà vẫn nhận luôn thấy ghê không vẫn nhận luôn tức là tham công việc như vậy mà không hiểu làm sao nữa tức là đang vừa làm lễ xong còn cô dâu không còn cô dâu không cái chú rể đi diễn rồi chú rể đi diễn cũng còn nhớ diễn idcap mà tự nhiên khi mình bây giờ mình nhìn lại mình nói trời cái ngày đó ngày vui của mình mà mình cũng không được trọn vẹn với vợ mình nữa cảm thấy buồn và hối hận lúc đó tại vì không phải là không dám nói nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ trong sân khấu lắm nếu như mà bữa đó mình nghĩ tất cả cô chú làm sao đây biết nói làm sao đây có cái loại dấu quỷ đen gì không không trời cái thẻ của lâm á khi mà tiền bạc lâm đi diễn chuyển vô ngân hàng thì quỳnh giữ cái đó còn quỳnh đưa cho lâm cái ờ, thẻ của quỳnh khi mà lâm rút tiền là sẽ sẽ báo bên bên quỳnh biết tôi <laughs> là nó cáo thẻ đó trộm lông cáo phụng đó tất cả mọi chi tiêu lâm dù khi mà lâm rút tiền là vợ lâm biết hết ồ anh em là xài gì vậy còn bữa nào mà lấy được tiền tươi là rất là mừng có khi em em cũng được em em cũng được em em tiền tươi nói gì nữa thường thường đa số ít tiền tươi lắm <laughs> ngoài tấu hài ngoài tấu hài mới được tiền tươi thôi à, tấu hài có nhậu không không lâm không nhậu ngày xưa thì hay đi chơi rồi nọ nhưng mà từ khi con nó thương sức khỏe không lắm tưởng yêu cũng sợ chết á nay rất là sợ luôn á thức khuya cũng sợ bây giờ lúc ngày bồi bổ xăm rồi nọ trời bây giờ lỡ nhưng mà mình có chuyện gì cái không biết như thế nào luôn á ai lo vợ con đúng ai không? lo vợ con cha mẹ luôn ừ. bày em chưa lớn chịu đôi vai gánh ngọc nhằn nữa ừ, nhậu nhậu quá nhậu đúng không nhậu. ông đó ông có vừa trước có thôi bây giờ cũng đỡ nhiều rồi đỡ nhiều phải không tuần đi mấy lần à, hai lần à ừ. nhưng mà ở nhà không đi đâu hết á quá tuyệt vời nhậu ở nhà có nhậu gì nhà. ai dọn mình dạ, dọn luôn à, được <laughs> được bây giờ okay. vợ đang bầu nó chịu dọn cho nó đá khỏi khỏi đường luôn à. thôi